chào anh em nay thì ờ, Dũng lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái bộ môn là bầu cua bịp và tài xỉu bịp sử dụng cái nước ờ, điện tử la lô này để giúp anh em đi chơi là đến cái sòng sới lạ là anh em không phải gì cả điểm chạm tay hoặc bầu cua là anh em chiến thắng 100 phần trăm đấy thì ờ, cách thức chơi như nào thì bây giờ mình Dũng sẽ hướng dẫn cho, anh em anh em đi cho tôi một điều này hột là hột xanh chín của người ta không liên quan này đĩa của người ta lắp của người ta mình đến mình cần chấm tay nước vào mình chạm vào bầu cua là sẽ báo dung về điện thoại này sáu mặt sáu nhịp dung khác nhau đây là cái công thức nhịp dung của nó này em nhìn kỹ này đấy thì nó sẽ dùng vào cái máy này thì bây giờ tôi sẽ làm cho anh em luôn đầu tiên để chơi thì anh em sử dụng cái ở ờ, chai nước là anh em chạm hột đấy thì tôi sẽ thử cái hột cho anh em này hột là hoàn toàn xanh chín này làm không biết này đĩa vậy đĩa là bình thường luôn không phải là đĩa gì nắp như thế này hoàn toàn bình thường đấy còn nếu mà nắp không chuyện thì nó sẽ hút chặt cái nam châm rồi đấy thì mình sẽ chấm nước và tôi đánh anh em này đấy tôi chạm tay móng tay đi tôi xoa đều nhá thì anh em mua hàng này tôi sẽ hướng dẫn cách bảo quản cái nước này sau thì bây giờ tôi đánh anh em xem này anh em sẽ sử dụng cái này điện thoại này và anh em lắp cho tôi một cục pin tiểu Đấy. lắp cho một cục pin tiểu vào thì ờ, đây tôi sẽ lấy cái cục kẹo đây đây là cái pin kẹo anh em chờ lắp vào đây là được đấy sau đó anh em bật công tắc lên bật cho tôi công tắc lên đấy là xong anh em lắp vào thì được khi nghĩ ngụy trang trên cái điện thoại này thì rất là bảo mật cho anh em người ta nghĩ đây là chiếc điện thoại bình thường thôi người ta cũng bắt bình thường thôi đấy khi sau khoảng 10 15 giây nó ngấm thuốc là anh em đánh bình thường thì nó sẽ báo về đây anh em để khoảng cách giữa cái hột này và cái máy này có thể là lên đến hai mét rưỡi thoải mái luôn anh em đứng xung quanh ai lắc cũng được không quan trọng nhá bây tôi lắc thử anh em vài tiếng này tôi sẽ để cái máy này vào trong người thì anh em để trong người thì chỉ anh em biết thôi không ai biết là cái nhịp rung nó như nào cả đấy theo cái nhịp rung thì nó không rung thì tiếng này tôi đánh online đây thì anh em nhìn này online là trên này là không rung này đấy anh nhìn nhá tiếp tục này anh em lắc mạnh lắc nhẹ không quan trọng cứ lắc thế nào được người ta lắc thế nào nó quan trọng mình chỉ ngoài mình đặt thôi theo nhiều dung là gà tôi mở cho anh em xem đấy tiếp tục máy báo về cua tôi mở cho anh em xem đây là rất là chuẩn chỉ hàng không bảo sai sạch được nha tiếng này máy báo cho tôi nhịp dung là bầu tôi mở cho anh em xem Đấy. thì bây giờ tôi đánh em liền ba tiếng thông để tôi sẽ kết thúc video này Đấy, máy báo gà 100 trăm gà mở Đấy. em nhìn kỹ được tiếp tục tôm máy báo tôm mở này đấy rất là chuẩn chỉnh đánh tiếng cuối cùng kỷ niệm anh em này nắp mạnh đánh nhẹ quan trọng này thoải mái luôn này máy báo tôi là con cua tôi mở cho anh em xem này đấy thì bây giờ tôi sẽ cắt hột cho anh em nhé hộp là hộp không tan không xanh chín nhá không phải hộp uh, gì sóng mặt hay ờ, gì cả nhá anh em chơi mà anh em chơi sử dụng cái chip sóng mặt là không thể chơi nữa bây giờ là không chơi được chơi xong là cái hộp ra nó có chip bên trong cho đồ này anh em không chơi nữa nhá đấy bây giờ anh em chơi phải chơi đồ đẳng cấp đồ không tang này nó mới chơi đưa được này tù rồi tô là tô hoàn toàn bình thường nhé thì anh em có nhu cầu mua hàng thì alo cho tôi đây cái đĩa như vậy đấy, bình thường luôn không có cái gì nhá đấy anh em mua hàng alo trực tiếp tôi số điện thoại không chín tám bốn ba một số tám hoặc không chín không chín ba một số bốn rồi cảm ơn anh em xem video xin chào anh em Hôm nay đại lý cờ bạc bình nhà chúng tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp cái hàng ngày mới nhất, đẳng cấp nhất em nhá. Cái thời buổi công nghệ rồi anh em đi chơi không cần tay nghề. Cái đồ này anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng, đó là thừa thiếu một lá bài hay nhiều anh em gọi là ảo thuật bài. Thì để thừa thiếu một lá bài mà anh em không cần tay nghề thì anh em cần cái công cụ hỗ trợ. Thì công cụ hỗ trợ thì là tất cả các thiết bị nhà tôi đều có hết. Anh em nhá, đầu tiên là áo đổi bài, điện thoại đổi bài điện thoại rất thời thượng điện thoại iphone samsung nhà tôi đều có hết anh em nhá ví đổi bài ví chất liệu da rất là đẹp ví to ví nhỏ ví màu nhà tôi đều cung cấp hết em cứ alo trực tiếp lên số điện thoại 0984 314 để được tư vấn miễn phí thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn đi vào thực tế cho anh em biết này em nhé đầu tiên để cái ví để đổi bài thì tôi luôn với em là cái ví này rất thời thượng anh em đi chơi đúc tiền ở trong hay đúc chứng minh thư tất cả rất nhiều ngăn rất là kín đáo bảo mật một công đôi việc anh em nhé em đi chơi thời thừa thiếu được một lá bài bây giờ tôi hướng dẫn hướng dẫn uh, sơ qua cho anh em xong tôi sẽ chi tiết vào một cái ván bài để em đổi như nào cho hợp lý em này anh à cái tốc độ đổi bài nó siêu nhanh siêu tốc độ và đặc biệt cái một điều duy nhất là giá thành của những cái đồ này rất là phải trang rất là mềm mại nên em hoàn toàn yên tâm anh em nhá đây này, tôi đã để đúc trước vào la bài anh em này khi em đổi là rất là nhanh em nhá em thấy không đây con ba này con bảy này anh em thấy không rất là nhanh luôn rất là êm ái luôn luôn là không có tiếng ồn nhá chống ồn anh em này kể đi chơi chơi đêm chơi hôm rất là nhanh luôn đấy bây giờ tôi sẽ hướng dẫn uh, sơ qua xong tôi sẽ đi vào chi tiết sau cho anh em anh em nhá Đấy, khi em đi chơi có cái thiết bị là anh em luôn luôn là giành chiến thắng Đấy. không cần phải có tay nghề Đấy, đặc biệt không có tay nghề và giá thành rất là phải chăng em thấy không siêu nhanh luôn không phải không một giây luôn à, đấy. đấy không ấy muốn rút ra em rút ra này cái này là sạc em sạc một lần em chơi hàng tuần luôn đấy, nhìn ví rất là đẹp luôn rất thời thượng ví to ví nhỏ tôi đều cấp hết đấy, thứ hai cái điện thoại điện thoại thế thôi đấy, điện thoại iphone samsung của tôi đều có hết anh em anh em thấy không rất là nhanh luôn này anh thấy không đấy, anh thấy không rất là nhanh luôn rất là cơ động và đặc biệt cái hàng rất là cơ động em nhé đấy đổi cái đồ này anh em đi chơi rất là tiện lợi luôn cái giá nó rất là phải chăng luôn anh em nhé chỉ bằng một vài anh em đặc biệt là ở miền Bắc em chơi những bộ môn như là đánh liêng này đổi được bài rất đẳng cấp hay đánh ba cây hay là miền Nam thì chơi những cái trò trong tiếng miền Nam là đều rất phần chỉ luôn anh em nhá mà cái đồ này không cần tay nghề ảo thuật bài luôn anh em nhá em nhìn thấy không rất là nhanh rất cơ động em rút cả hai ra này đấy Đấy, tiếp theo đó là cái áo đổi bài thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết tôi đánh thực tế đôi ba cái ván bài để em xem cái, cái hàng nó có chuẩn không anh em nhá đấy hay là áo đổi bài thế thôi mùa đông đến rồi em biết rồi kéo phao đổi bài rất là cơ động này tôi mặc cái áo phao cho người rất là kín đáo anh em nhé đây anh em nhìn này đấy, cho bài vào này bài ra này anh em nhìn này đấy rất là đẳng cấp luôn này bắn bài này, di này đây lấy con đỏ đỏ anh em nhìn này đấy con mười này đấy, gì này anh em nhé rất là nhanh luôn khi em sạc bài lên anh em chơi tôi thật với anh em anh em chơi cái áo này áo mùa đông anh em mặc đi chơi luôn áo nó đẹp đến cái mức độ thật với anh em là anh em đi chơi thời trang đi ăn cưới ăn hỏi đều rất chuẩn cái áo phông áo phông mùa hè áo cổ tay cổ tròn áo phao em này rất là kín luôn nhá em đúc vào này em đã bài ra rất là nhanh em nhá anh em thấy không rất là chuẩn luôn đấy bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế đôi ba ván bạc anh em biết độ chuẩn chỉ làm sao đầu tiên về cái ví anh em này đấy cái thiết bị đổ lá bài không cần tay nghề rất là đơn giản luôn thôi nhá em đi chơi luôn luôn em giành chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi đấy, khi em đánh một ván bạc anh này ví dụ như em đánh đánh liêng đúng không anh sâm với tôi thực tế vào cái bán bài anh em xem cái độ chuẩn chỉnh nó làm sao xem nó như thế nào anh em nhé anh em chia này lũ chia tôi chia này lũ chia à, đánh à, bốn nhà anh em nhé đây dụ tôi là là cái này anh em nhé tôi chia bốn nhà này bốn nhà này tôi lên này đây. tôi lên cái ván này đơn giản nhất này ván này tôi ví dụ như là tôi à, một mười nút này tôi bỏ này tôi là tôi để quy đây anh em trong lúc không ai để không ai để ý tôi bỏ này tôi chia anh em nhé tôi chia này nó rất là hiệu quả luôn em đi chơi vào chơi cái đồ này không không mà anh em sợ thua đây là vụ dụ môn liêm miền bắc anh em nhá đánh bốn nhà này đây tôi là tôi luôn là chia tay xanh xí đấy nhá không cần tay nghề anh em nhá rất hiệu quả thôi anh em thấy không rất hiệu quả anh em nhá anh em lên này những cái ván anh em có điểm không xa này đúng nhá đấy, ở trong ví dụ là con 10 đúng không bây giờ tôi ví dụ để em hiểu ví dụ ví dụ để em hiểu rất thiết thực đấy ví dụ mà em lên một ván bài nó như thế này đúng không thì anh em muốn đổi được uh, trong này có con 10 anh em anh anh anh em muốn đổi này anh em để người ta vẫn cứ đánh cứ đánh cứ tối bình thường anh em anh em anh em này rất là đơn giản anh em đặt vào em đẩy ra này đẩy, đẩy đặt vào này đấy nó sẽ ra luôn này em nhá thì tám chín mười ngay này đổi rất là nhanh luôn thì ví dụ anh em muốn cho ra em cho ra này đấy nhá cho ra này rút ra này thì ví dụ nhá khi anh em đánh liêng là những cái mẹo đơn giản là anh em lên để cho tôi những con người ví dụ để anh em để tôi vào con con ca ở đây đúng không em để con ca thì con ca là khi anh em đánh liêng mà anh em tỷ lệ anh em lên cái ván ví dụ nhá ví dụ mình ví dụ em lên cái ván như thế này đúng không mà ví dụ như này anh em có thể đổi đổi được một lá bài thừa thiếu một lá bài anh em chuyển đổi được con ca là anh em có thể JVK đúng không hay là ví dụ anh em để được vào con di ví dụ đơn giản là con di đúng không con di mà anh em lên được những cái ván gọi là uh, như thế này đi ví dụ như như thế này đi đúng không là anh em tìm thì anh, anh em có thể đánh rất là nhanh anh em để cái ví đây đấy anh em có thể đổi anh em ví dụ con di đúng không anh em đổi anh em lên này anh em đĩ đấy, rất là cơ động anh em nhá rất là cơ động thì nhiều anh em lại bảo tôi là cái ví có thể để ngoài nó lộ không anh em nhá mình đánh không phải ván nào mình đổi bài không phải ván nào mình đổi bài ván nào những cái tiếng nó kết nó họp thì anh em đổi anh em nhá mình thường thiếu một lá bài gọi ảo thuật bài đánh bốn quân hay đặc biệt ví dụ anh em uh, chơi ba cây thì anh em biết rồi ba cây tôi thật với anh em anh em chơi cái hàng này thì nó đẳng cấp anh em đánh bốn quân anh em biết cái nó đẳng cấp như nào rồi đúng không đấy luôn luôn anh em giành được chín riêng đánh ba cây anh em phải tám chín nút trở lên đúng không tôi ví dụ lúc bây giờ tôi đánh tôi bỏ một cái lá bài bất kỳ vào anh em nhá khi em chia người ta cầm chưa ai cầm chưa anh em bỏ cái lá bài bất kỳ vào đây đúng không đấy em chia này chia ván bài xanh chín thôi đấy kia như này đúng không anh em đây là 8 nút 8 nút đúng không 8 nút thì có thể mình không không đổi nữa đúng không đấy 8 nút đây tôi đổi thành 9 đấy ví dụ thế ở trong nó là con bảy đúng không đấy nó con bảy anh em nhé, anh em thiết thực một cái ván bài thực tế để anh em chơi nó như thế nào nó hợp lý anh em nhé. ở trong em phải nhớ nó là con bảy đúng không thì con bảy anh em chia vào rất nhanh này ba cây này đây con bảy như thế này thì nó là 8 nút rồi thì thôi nó vẫn là con bảy hoặc anh em lên những cái ván này như này đúng không con bảy đây tôi ví dụ như anh em này đấy, như này em đi cái bán là chín năm bốn một đúng không anh em đổ tám sang con bảy anh em nhé đổi giúp tôi đổi rất là nhanh thôi không phải ván nào mình đổi anh em nhé ván nào mình hợp lý mình đổi 10 này đấy đấy về cái điện thoại cái này nó là thời lượng này chuẩn chỉ giá cả rất là với em là có một hai triệu rất là dễ chơi hay cái điện thoại nó y hệt như cái ví anh em nhé cái điện thoại anh em đặt đơn anh em lên cái văn bản anh em này em giấu bài vào anh em nhé cái điện thoại như iphone em để trước mặt này không phải ván nào đổi mình chất lượng anh em đổi rất là nhanh anh em thấy em có thể đổi được thoải mái nhá đổi này đúng không khi mình đổi mình chơi rất là cơ động luôn đấy, cho một con hai con là tùy anh em đây một con này ra này em đấy đổi không đấy, khi mình chơi cái ván bài đặt ra mình chơi mình đổi luôn đấy và đặc biệt nó là cái áo đội bài áo đội bài thì áo mùa đông mùa thu thì tùy anh em đấy nha anh em nha về cái áo này đấy, và tôi chi tiết cho anh em để anh em biết này đấy và cái áo này tôi bỏ bớt cái này cho nó thoáng này đấy tôi để tôi đánh một cái ván bài áo đây là mùa đông rồi anh em nhá cái áo đổi bài là cái áo mùa đông là anh em đi chơi là rất là quen thuộc luôn anh em này chia này đấy chia này đấy, tôi ờ, dụ tôi chia đấy bốn nhà đánh ba cây đi đấy, rất là thành chín nha không cần tay nghề đấy nó cái đặc biệt cái giá thành rất là mềm em nhá đấy, lên bán một này một cũng nhá em nhìn này khi con một đây mình rồi ờ, này mình giấu mẹ con một vào trong này nha con đây nãy con người bỏ này tôi giấu con một ở trong đấy đi đấy tôi giấu là con sáu này em nhớ em để con sáu nha anh em nhá để em chơi em biết anh em để con gì nó rất là rất là dễ thôi anh em lên bài này chia em em em lên này đây con 6 này anh em con 6 anh em đang 6 nút đúng không thì khi anh em đổi con 6 được con 4 này anh em đã anh em đã anh em đã lên đến là đây con 6 con 4 đúng không anh em ạ đấy này anh em có 8 nút từ 6 nút lên 8 nút anh em nhá đấy tôi kỷ niệm anh em thêm một hai tiếng nữa này để anh em biết cái độ hiệu quả chính xác nó thiết thực như nào Đấy, tôi đánh áo mùa đông mặc rất là ấm rất hợp thời trang luôn mặc mùa đông mặc đi chơi đi tán gái luôn anh em nhá em thấy không ván này chín nút tôi thôi này đúng không chín nút tôi thôi ví dụ thế tôi lên ván bất kỳ đây ví này em này ví dụ như anh em là như này ván này 6 nút thôi đấy em nên ván bất kỳ đánh rất là hiệu quả luôn anh em nhá đấy, ví dụ như ván này tôi đang ba nút đúng không tôi nhớ trong bài tôi còn bốn anh em nhá bài anh em như này ván nào mình cao điểm rồi thì mình bỏ qua em nhá em này em cầm này rất là kín đáo anh em cầm này đặt đây nhẹ nhàng thôi đấy là tôi có bốn bốn hai mười lút anh em này rất là chuẩn anh em nhá bởi vì khi em chơi cái đồ này anh em đi chơi đánh ba cây anh em biết rồi những cái ván mình gà 500 một triệu mình có cái đồ đấy chơi mà nó là áo vừa một câu đôi việc vừa hợp thời trang vừa đi chơi vừa tán gái luôn vụ bán này tôi lên bán bất kỳ đây nhá anh em nhìn thấy nhá 5 nút đúng không em nhìn tôi này tôi chỉ cầm bao tôi không có tay nghề em nhá tôi không có tay nghề cái này không cần tay nghề mua một đồ anh em này rất là kỳ đặt này à, đổ này này chín nút này em thấy không rất là nhanh đúng không đó rất là xanh chín này à, lên này dụ lên cái bán bất kỳ cho anh dễ hiểu này đúng không như này này đấy, đấy rất là chuẩn chỉ luôn em thấy không đấy như này 8 thì thôi đấy rất dễ chơi này như này 9 thì thôi đấy anh em chơi em hiểu về đồ đấy như ván này một nút này tôi đổ lại em như này em cầm em này đặt vào này đấy, ra bài nó ra luôn đây. chín tám ba em thấy không? nhanh đét đẹp luôn đấy nhá anh em có tư vấn nhu cầu tư vấn về cái đồ này anh em alo trực tiếp tôi theo số điện thoại đây trên màn hình anh em nhá đấy chín tám bốn ba một từ quý tám thì nhà tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị về bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp sóc bịp em alo 09843148 nhân viên tư vấn 24 trên 24 đó, nhà tôi cung cấp tất cả đồ quà bịp anh em alo tôi thì nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe đình bến xe bát hà nội bến xe đông sài gòn em gần đâu qua đó tôi luôn này ví đổi bài thời trang thời thượng điện thoại đổi bài iphone samsung áo đổi bài mùa đông mùa hè đều có hết mùa hè đến mùa đông đến rồi em làm tôi từ áo phao giá thành nó mềm luôn anh em tôi luôn anh em nhá em mua cái áo phao bây giờ áo phao ngoài shop về hàng triệu bạc